Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì ờ, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề là um, thì vấn đề là mình uh, tại sao mà cái nguồn lây covid đó mình không phát hiện ra được cái nguồn lây nó từ đâu có nhiều người á người ta cũng nhiễm covid nhưng mà người ta cũng không biết là ai lây cho người ta và nói có một cái nguyên nhân như sau có nghĩa là có cái người mà họ bị nhiễm covid nhưng mà họ không có triệu chứng đó các bạn có nghĩa là cái người đó cái kháng thể của họ cũng mạnh các bạn có nghĩa là cái lượng covid ở trong cơ thể của họ với cái lượng kháng thể tương đương nhau nó đang đánh nhau nhưng mà nó đang đánh nhau như là cân bằng nhau cho nên là cái các bạn sẽ không có một cái triệu chứng gì cả không có một triệu chứng gì cả thì khi đó nhưng mà các bạn vẫn có covid trong người các bạn vẫn có virus trong người thì khi đó các bạn giao tiếp với người khác thì cái covid này nó phóng qua người khác thì cái người khác họ cái cơ kháng thể của họ yếu hơn kháng thể họ yếu hơn thì uh, họ mới đầu bị nhiễm họ mới sợ họ sẽ bị nhiễm thì, thì, thì, thì lúc này á thì cái cơ thể của cái người mà truyền lây cho người ta đó thì cái cái kháng thể họ mạnh hơn kháng thể họ bắt đầu bắt đầu mạnh hơn cái lượng covid cho nên họ đẩy đẩy cái kháng thể đẩy cái covid ra ngoài thì trở họ cho nên âm tính họ cho nên là âm tính thì lúc đó cái người kia mà bị nhiễm á họ quay qua quay lại họ không thấy ai bị nhiễm hết mà sao tại sao tôi bị nhiễm thì trong số những người mà họ tiếp xúc đó những người mà họ giao tiếp đó cả có những người bị nhiễm nhưng mà do là có thể là cái kháng thể họ mạnh cho nên, cho nên là họ chỉ bị nhiễm trong một thời gian ngắn rồi cái kháng thể của họ mạnh họ đẩy đi, đi ra hết rồi họ bị là coi như là <laughs> hết luôn là coi như là họ hết bệnh luôn có nghĩa là họ âm tính luôn đó thì ờ, thì đó là một trong những cái nguyên nhân còn nếu như cái kháng thể của mình á ví dụ như hai bên đang chiến đấu cân bằng mà ví dụ ờ, mà cái kháng thể bạn yếu thì cái lượng covid nó đẩy ờ, nó sẽ nhiều hơn nó sẽ đẩy các bạn trở về cái ờ, các bạn sẽ bị bệnh lúc đó các bạn sẽ bắt đầu có xuất hiện triệu chứng thì cái hàng triệu chứng nặng á, thì có nghĩa là cái cái lượng covid trong người người nó quá lớn rồi cái kháng thể nó không thể nào mà nó chống cự nổi nữa lúc đó các bạn phải cần dùng thuốc để mà tăng cái kháng thể lên đó. thì mấy thằng đó là có triệu chứng còn những thằng có triệu chứng là hai cái hai cái lực lượng nó đang đánh nhau cân bằng nhau thì các bạn không có triệu chứng thì tới một ngày nào đó một là các cái kháng thể bạn chiến thắng covid đẩy hết ra ngoài hai là các bạn bị covid đẩy lùi uh, là, là, là kháng thể đó thì nếu các bạn bị ờ, cái ờ, các bạn mà có thường có thể mạnh đó, đẩy covid ra ngoài thì tùy theo cái cái cái cơ địa của mỗi người mà cái lượng và cái cách mà mà đẩy được ra ngoài nhanh hay là chậm là do cái cơ địa của mỗi người có người họ bị nhiễm nhưng họ đẩy ra liền nhanh lên có người thì mấy ngày mới xong có người thì cái từng có người cả nửa tuần người cả tháng thì mới đẩy được ra ngoài thì nếu mà cái cái người mà bị đẩy ra ngoài mà đẩy covid ra ngoài lâu á thì lúc đó thì người ta đi test um, gọi là test đại trà đó test trong cộng đồng đó thì người ta sẽ phát hiện và người ta sẽ bắt đi rồi còn có những người họ virus tấn công nhưng mà họ họ đẩy ra nhanh thì khi họ đi test họ vẫn là âm tính các bạn họ vẫn là âm tính đó tại vì đã đẩy ra nhanh lắm rất là nhanh thì trong cái quá trình đó thì đã giao tiếp và đã truyền đã truyền cái lây nhiễm đi cho cái người kia cho nên là đôi lúc ờ, các bạn sẽ có những cái người mà họ bị nhiễm mà họ không biết ờ tôi bị lây từ đâu tại sao à, xung quanh tôi ai cũng không có bị chừng mà tôi bị bị tôi cũng nếu mà ví dụ như các bạn bị nhiễm mà cái thằng kia nó bị nhiễm thằng mà bạn giao tiếp bị nhiễm thì các bạn biết biết là thằng đó nó lây cho mình nhưng mà có những cái trường hợp bạn không biết tại vì thằng kia cái kháng thể nó đã mạnh nó đã đẩy đi rồi nó đã đẩy đi mất rồi đó thì đó là một trong những cái nguyên nhân cho nên cái cái chuyện mà covid này nó sẽ rất là phức tạp nó phức tạp à, nó phức tạp lắm cho nên là đôi khi người ta trách ừ tại sao không kiểm soát được dịch không kiểm soát được cái cái cái cái cái, chuyện ờ, cái cái người f không chẳng hạn thì rất là khó các bạn rất là khó ừ. đôi khi á, là cái lượng covid nó cái lượng virus nó thấp quá test vẫn âm tính mặc dù nó có ví dụ như có một con thôi nó còn có một con thôi test cũng có thể có thể là âm tính rồi sau đó tự nhiên nó bị phát lên trở lại thì nó lại là dương tính bởi âm âm dương âm dương âm dương liên tục đó thì nó là cũng là một trong những trường hợp đó là do cái kháng thể của mình đánh khi mà nó vào hai bên đánh nhau kịch liệt mà mình không biết đó, chừng nào mình đánh thua là mình bị sốt bị nóng trong người bị mệt đó là mình biết thì lúc đó là mình đã thua cuộc rồi đó thua cuộc rồi đó, lúc đó là cái cái cái kháng thể của mình nó thua cuộc rồi còn nếu mà kháng thể mình chưa thua cuộc á thì mình sẽ không có triệu chứng không có triệu chứng nghĩa là không có bệnh đó thì cái người mà không có triệu chứng đó thì coi như là họ không có bệnh coi như họ không có bệnh tại vì họ rất là bình thường nhưng mà phải bắt họ ờ, cách ly là tại vì cái virus đó có thể lây cho thằng khác và thằng khác cái cơ địa yếu hơn thì không thì không không chịu được thôi chứ còn nếu mà họ sống một mình họ họ là f0 có virus họ sống một mình mà không triệu chứng nha có nghĩa là hai bên cân bằng á, thì họ vẫn sống bình thường họ sống sống bình thường cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường cơ thể vẫn bình thường không hề có bị gì cả không hề bị gì cả luôn ừ. thì ờ, nhưng mà xét uh, ví dụ như là ba cái test mà ba ngày một lần ba ngày một lần đó thì uh, có khi có thằng đó nó bị bệnh nhưng mà một ngày sau là nó hết rồi thì tới lần thứ ba tới ngày thứ ba test thì nó vẫn âm tính đó đó thì ờ, là như vậy có nghĩa là nếu mà test mà ngày nào cũng test thì tiền đâu mà chịu nổi đó tiền đâu mà chịu nổi ừ. vì để hạn chế thì không ai giao tiếp với ai thôi không ai giao tiếp với ai à, nhưng mà làm à, không ai giao tiếp với ai có nghĩa là giao tiếp với người lạ đó ví dụ như vòng vòng trong xóm thì đồng thì mình nói là không bao giờ mà à, ví dụ như người ta kêu là nhà cách ly với nhà đó nhưng mà ít có cái trường hợp mà nhà cách ly với nhà ít đó tại vì nhà thường thường cũng cũng phải nói chuyện với nhau là như thế nào đó hoặc là à, gió bay qua virus nó lan qua bây giờ nhà thành phố gần hay sao đó thì mình không có gần nhưng mà à, tốt nhất là không nên tiếp xúc hoặc là phải có khẩu trang phải có khẩu trang khuẩn cao á chứ còn cái khẩu trang mà ví dụ như khẩu trang mà à, bây giờ có nhiều cái cái cái người mà họ mua khẩu trang cũ họ tái chế gì đó nó cũng không có đạt được chất lượng đâu nếu không có đạt cái chất lượng thì con virus nó cũng có thể xuyên vào bất cứ lúc nào nếu mà những khẩu trang dởm lỗi là gì đi khẩu trang dởm thì à, cũng hy vọng là cái, cái, kiểm soát được đại dịch cũng như là mình sẽ có vaccine đó là cái bài à, coi như là một cái cách cuối cùng là để tăng cái lượng ha như nãy mình nói là tăng kháng thể mình lên khi mà vô là đánh ra khi vô là đánh văng ra khi vô đánh văng ra đó còn nếu mà nó vô mà nó mạnh hơn thì nó đánh mình chết vậy thôi nhưng mà ít ra thì mà nó bổ sung cái kháng thể cho mình hay vì bình thường thì phải tiêm cái thằng thật là mạnh nó mới đánh ra được còn ờ, đa phần là thằng yếu không à thì phải tiêm vaccine vô để tất cả các thằng nó trở thành mạnh đó thì đó là như vậy thôi mình có những cái chia sẻ như vậy nếu mà các bạn cảm thấy là có những cái cách lây nhiễm nào khác mà con mà mình không thể nào phát hiện ra được thì các bạn có thể ờ, chia sẻ để cho người ta hiểu được là à, lây nhiễm như vậy đó nhưng mà quay qua quay lại không không có ai bị nhiễm hết mà mình bị nhiễm mình bắt đầu từ đâu mình không biết đó thì đó là đó là một trong những cái à, cách lây nhiễm của virus đó thì à, để hạn chế tốt nhất chính là hạn chế nói chuyện với người à, trong cái thời gian dịch nè trước khi mà mình có kháng thể à, bổ sung á trước khi con có kháng thể trước khi có vaccine mà bổ sung cho mình đó thì mình à, hạn chế tiếp xúc hoặc là tiếp xúc với điều kiện là phải bảo đảm an toàn à, 5 k à, khẩu trang cũng các bạn nên tốt nhất là mua những cái khẩu trang tốt tốt một xíu đó gọi là đứng phân cách xa ra à, một hai mét gì đó để đảm bảo an toàn đó hàng xóm cũng vậy đôi khi có những người mình thấy có cả chủ quan ở gần nhà đó rồi cứ nói, nói chuyện nhau ờ, tại vì người ta cách ly đó, người ta cách ly nguyên một khu chỉ chỉ phong tỏa những cái đường ờ, chính hay là những cái đường lớn thôi còn những cái nhà với nhà ta không thể nào nó kiểm soát nổi rồi bạn làm gì có kiểm soát nổi cái chuyện đó cho nên là mình phải tự là chủ động thôi mình tự ờ, chủ động bảo vệ mình thôi nếu mà mình cảm thấy cái cơ thể mình <laughs> không chống nổi virus thì mình nên là mình tự bảo vệ mình trước còn nếu mà thằng nào mà cảm giác ừ tao có virus trong cố kháng thể thằng mạnh lắm virus không vô nổi thì đó nó liều thì gán mà chịu nghe các bạn à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn